cân bốn thằng là chuyện nhỏ. Hãy để con trai bà bác bánh bánh bánh mì Lo lo lo cho em Đừng lo lo lo lo gì Ngoài lo lo lo lo về Để con trai bà bác bánh bánh bánh mì Lo lo lo cho em Đừng lo lo lo lo gì Ngoài lo lo lo lo về Em nói là em thấy thương vì cái tính anh hiền Biết tim anh trong vắng nên em muốn hiền anh tình Giờ mới trên sân tài chính với toàn tính làm ăn Đồ sang anh là con nhà lịch Tính nhà văn trước anh có nhiều người mến em Nhưng em chưa từng mến họ Ngày cũ em toàn là mấy con bà chủ này ông xếp nọ anh thì cũng là sếp nhưng mà là sếp bánh mì để bán hàng mỗi buổi sáng sau cái quay bên bếp nhỏ nhưng